Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại. Mình là Kim. Thì à, hôm nay gia đình Kim sẽ đi du lịch ở Scotland các bạn. Mình ở Liverpool mà đi xuống à, Scotland chỗ mình đang đi thì à, khoảng 380 km. Lái xe khoảng 4 tiếng rưỡi các bạn. Mình sẽ có chuyến nghỉ ở đây là 4 ngày 3 đêm. Ở đây phong cảnh rất là hữu tình mọi người, cho nên là mình muốn quay lại để chia sẻ với các bạn phong cảnh ở Scotland nha. Đã tới nơi rồi nè mọi người đây mình sẽ ở một trong những cái căn này nè căn mình là căn số 5 giờ cùng đi vào bên trong xem ờ, ở đây có cái gì nha các bạn à, cái này giống như là cái cabin đó, gọi là cabin người ta làm bằng gỗ có cái lối đi vô cùng dễ thương ha ta da như trong đây thì ở đây có chậu máng áo khoác nè mọi người Đó, cái nhà bếp bên đây à, đây là cái phòng khách cái phòng khách này cũng khá là rộng có cái view đi ra phía ngoài nè mọi người ô oh, đây có cái lò sưởi cái lò sưởi này à, bằng củi nè tối nay lạnh thì sẽ đốt bằng cái củi này nè giờ mình sẽ quẹo qua cái uh... ơi ơi mình nghe cái nhà bếp này nha ở đây thì à, mình tự đem đồ ăn theo nè các bạn tự đem đồ ăn theo ok để mẹ nói chuyện cái mình tự đem đồ ăn theo mình tự nấu mình tự ăn ở đây luôn đây là những cái giỏ đồ ăn mang theo nè có bếp có chỗ nấu ăn có uh, lò nướng microwave chỗ mày coi ngay tủ lạnh có tủ lạnh không tủ lạnh đâu rồi tủ lạnh ở trong đây đó. À, có máy rửa chén nữa nè mọi người ơi trong đây có cái uh, máy uh, à, nướng bánh mì muỗng để ở đây dao nữa mấy con dao này ở dưới thấp một chút xíu nữa để lên cao để cho chi chi nó mở ra nó lấy nó phá nó chạy vòng vòng chất tiêu luôn có nồi bây giờ thì mình sẽ vô trong phòng ngủ trước nha mọi người rồi xong rồi mình sẽ đi ra ngoài đi sau phòng ngủ xem có cái gì đây là toilet toilet có ờ, bồn tắm gì con đi nữa hả chị Good. Nice. Yeah, dạ, đây có phòng ngủ. That one was cheap phòng ngủ đây có hai cái giường ờ. Ờ, hai cái giường đơn ờ, yeah. Dạ. ở bên đây thì có thêm một cái phòng nữa. đây là cái phòng ngủ lớn cái phòng ngủ lớn nè The guy said you won't need to put the heating on too much. He said because they're very insulated. What insulated? Insulated means they're very they they're built to stop the cold coming in. Mm. He said if you turn up the heating, it can take quite a, a, a long time to go down. Đây cũng có ở phía bên cái phòng ngủ lớn thì có cái ờ, phòng tắm đứng và một cái toilet nữa. Thì cái nhà này có hai cái toilet. Is he toilet ha Hết hả ờ, hơn đây. Ở đây mình sẽ đi ra ngoài đây nha mọi người. này có chỗ ngồi có cái lò nướng barbecue ngoài trời nữa nè các bạn đó. có cái ghế ngồi đây à, phía bên đây là có ờ, cái hot tub nè mọi người cái ờ, cái bồn tắm massage đó nhưng mà xung quanh đây giống như là không có được uh, riêng tư á à, những cái căn nhà này nó nằm gần gần gần nhau á cho nên là mình đi ra ngoài để tắm nè là người ta sẽ nhìn thấy mình luôn ở phía bên kia có người đang tắm kìa mình cũng thấy họ nữa họ đi vô đi là ba cái đồ đông lạnh nè dạ, mọi người ra là đồ bảy của ở trong cái túi này để giữ lạnh cái này hồi sáng này à, Tony đã đi siêu thị mua mua đồ mang theo đó sáng à 7 giờ là anh đã đi siêu thị rồi dạ, Tony đem hai cái túi bánh mì này ăn hết bánh mì mới được về nha mọi người <laughs> đây tủ lạnh đã đồ ăn nè đồ ăn đem theo rửa chén hai mọi người mình ờ, vừa mới đến khách sạn thì ờ, mình cũng đã dẹp đồ xong hết rồi bây giờ mình sẽ đi bộ một vòng ờ, xung quanh khách sạn cho mọi người xem ở đây như thế nào nha cùng đi với mình nha ở ngoài đây những cái căn nhà này người ta làm bằng gỗ đó mọi người giống như nhà sàn vậy đó đây nè căn nào cũng nhà sàn hết á ở bên cái ờ, cái nhà bên đó là có sinh nhật của ai đó thấy dán ờ, chữ sinh nhật ra ở đây gió cái hơi lạnh quá chừng luôn á úp người ta đi xuống dưới kia rồi kìa đi dạo dưới kia được kìa đây nhiều người đi uh, du lịch dẫn chó theo lắm mọi người um, ở bên đây hầu như là ba gia đình là hết uh, hai gia đình nuôi chó rồi đó chỉ có nhà mình là không có nuôi chó tại vì uh, có trẻ em á dơ nữa cái căn nhà ngoài đây tưởng tượng cái căn nào cũng có cái um, cái bồn tắm massage hết mọi người tưởng tượng đây ở đó cũng có mọi người đang tắm tắm massage ở đây xong nhìn ra cái cảnh ngoài kia nhìn ra ngoài đó ờ, đẹp lắm luôn kìa phía dưới kia phía dưới kia giống như có cái ngọn của cái uh, cái đầu nguồn cái sông nó dẫn lên đây á cái hồ mình đi xuống dưới đây thử rồi bây giờ nước cũng rút xuống á nước nước nó hơi cạn nè ở dưới đây có cái lối mòn đi nữa nè ờ. hôm nay mặt trời sẽ lặn trễ hơn cho nên bây giờ 5 giờ rồi đó à, trời vẫn còn nắng trời trong xanh đẹp hết mọi người ở đây có rong biển quá chừng luôn nè kia có cái ờ, căn nhà to quá chừng giống như cái tòa nhà đó mọi người không biết ở bên đó là khách sạn hay là cái nhà của người ta nữa nhưng mà lớn lắm mình nghĩ chắc là khách sạn đúng không đẹp quá à. nhìn cái view ra ngoài đây ở đây ở chỗ này là cỏ này khi mà nước dâng lên chắc sẽ lên ngập lên tới trên đây luôn mọi người bây giờ nước xuống có có lỗ cái hang ổ hang đi mà sụp xuống đây rớt xuống đây luôn đây nè rong biển quá chừng luôn ở đây rong biển quá chừng luôn nè ở đây có một cái con sông con giống như con rạch vậy đó con rạch nhỏ nó dẫn ờ, dẫn nước chạy qua bên kia ở bên đó là khách sạn rồi mình mới thấy một cái xe bus rất là lớn để có chữ hotel đó chở khách về chắc là chở khách đi vô tham quan ở đâu xong rồi bây giờ chở về đẹp quá à ha nguyên cái cảnh ra ngoài luôn nằm dưới chân núi phía bên đây là cái nhà khu nhà gỗ chỗ mình ở buổi tối nha mọi người là người ta chơi nhạc sập sình sập sình mọi người á người ta ngâm ở ngoài cái hồ bồn tắm massage đó tới ờ, tám chín giờ tối luôn rồi mở nhạc sập sình sập sình nhá giống như ờ, giống như là cái động như <laughs> ai mà đi cái này kiểu như là người ta đi ờ, đi du lịch đi hưởng thụ đó à, cho nên là nhiều người sẽ chơi như vậy tới khuya luôn có cái liều bên kia năm sáu anh trai ngâm ở trong bồn từ ờ, từ trưa tới chiều luôn tay cầm lon bia ngồi trong cái bồn tắm bỏ nhạc sập sinh mình đi bỏ bao nhiêu đó thôi xong rồi giờ về mình cũng ờ, ngâm bồn tắm massage nha mọi người hello hi <laughs> có cái hình đây ví dụ như căn nhà này đi ngay cái bồn tắm ngay đó xong ngồi ngâm bồn nhìn ra ngoài khung cảnh ngoài đây tuyệt vời ha mọi người đây cái căn của mình đây ông xã ông đang ngồi coi tivi kìa này đã rất là ấm rồi đó mọi người rất là ấm luôn wow lúc thịt rác đi chơi What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. Hello, chị ok? Yeah. Yeah, swim? Yeah. I go with big swim. Oh, yeah. And I got lots of swim too. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. Thì bây giờ trời cũng sắp tối rồi các bạn. Ngày hôm nay lái xe cũng rất là dài. Và bây giờ tắm ăn uống xong rồi mình sẽ nghỉ ngơi ở trong khách sạn. Ngày mai sẽ bắt đầu đi chơi nha các bạn ngày mai mình sẽ bắt đầu quay thêm video nữa để chia sẻ với mọi người nha Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến đây và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.